Và vâng, xin được cảm ơn tất cả anh em đã bớt chút thời gian lắng nghe cũng như là đã tham khảo cái đường cầu của chúng tôi. Xin chúc cho tất cả anh em sẽ có thật nhiều những cái may mắn và nhiều những cái niềm vui trong những cái đường cầu mình đã chốt nhé. Ở trên video ngày hôm nay thì mình chốt cho anh em ngày 14 tháng 5 đúng không ạ? Mình chốt ba đài Khánh Hòa, Con Tum và Thừa Thiên Huế. Và ở trên đường cầu nhóm kín của chúng ta, đường cầu Zalo thì ngày hôm nay bên mình chốt có hai đài thôi, bên mình chốt hai đài tập trung hai đài chính đó là đài Con Tum và đài Khánh Hòa. Đấy thì à, hai đường cầu của chúng ta thì ngày hôm nay cũng đã đều có những cái chiến thắng hết sức là rực rỡ rồi rực rỡ nhất thì anh em nếu như mà anh em theo dõi bên mình à, trong suốt thời gian vừa qua thì anh em đã biết rồi nếu mà tôi nói rực rỡ nhất thì nó chỉ có đường cầu kín thôi đường cầu kín là những cái đường cầu rực rỡ nhất mà mình đã gửi đến cho tất cả anh em đấy ngày nay thì à, anh em tập trung chơi đài khánh hòa nhiều còn tung thì ít cũng có nhưng mà ít như là đâu đó bảy tám anh em chơi đài con tum ngày hôm nay còn anh em tập trung là chủ yếu chơi đài khánh hòa khánh hòa thì nhiều rồi gấp 3, gấp 4 lần anh em chơi đài con tum cơ đâu đó đâu đó là trên 20 người trên hai trên 30 người đấy thì đấy nói chung là mình nhớ không không nhầm nữa là gần 30 người chơi đài con à, chơi đài Khánh Hòa ngày hôm nay thì à, anh em có thể thấy là cái kết quả ngày nay mình đã chốt cho anh em như sau thật sự là những cái đường cầu mình chốt đường cầu bạch thủ và đường cầu ba chân thì à, thời gian gần đây thì có cái tỷ lệ chiến thắng nó rất là tuyệt vời rồi đấy ngày hôm nay thì à, bạn gia bảo có vào tham gia này con tum bên mình thì uh, ngày hôm nay thì bạn đánh không biết là đánh bao nhiêu đây nhỉ mới đánh bao nhiêu đây bữa hôm thì bạn đánh toàn nghìn hai nghìn thôi hôm nay đừng biết đánh bao nhiêu như vậy là con tum thì mình đã chốt cho tất cả anh em đường cầu như sau nhé anh em để ý này mình chốt cho anh em vào lúc 15 giờ 57 phút ngày 14 tháng 5 đây đúng không ngày 14 tháng 5 bạch thủ đó là bạch thủ 29 ba chân lô đó là 529 và 629 nha anh em nhé được chưa 529 và 629 đây là đài Khánh Hòa à, đài con tum này <clears throat> Như vậy là cái kết quả thì cũng đã trả thưởng cho anh em đã xong xuôi rồi. Hai chỉ chúng ta thì đã nổ nhá. Khá là muộn anh em ạ. Giải 3.1 đúng không? Tận giải 3.1 nó mới nổ cho anh em con 29 này. Thì à, thực tế là bên mình nó không quan trọng sớm hay muộn đâu, quan trọng chúng ta chiến thắng là được. Ba chân lô đó là năm 29 chúng ta cũng đã hoàn thành đó là năm 29. Đúng không ạ? Mình chốt hai đường cầu ba chân đó năm 29 và 629 thì chúng ta hoàn thành đó là năm 29 và bạch thủ lô tô đó là con 29 cho anh em đài con tum nhé đấy thì à, xin được chúc mừng 8 anh em con tum ngày hôm nay chúng ta đã có những chiến thắng hết sức là rực rỡ cho những cái đường cầu bạch thủ và đường cầu ba chân đấy, thời gian gần đây thì bên mình tập trung chủ yếu nghiên cứu đường cầu bạch thủ và đường cầu ba chân và bên mình nhận ra rằng là những cái đường cầu bạch thủ và đường cầu ba chân bên mình chịu khó mày mò nghiên cứu kỹ một chút đổi lại thì anh em có cái lãi rất là lớn đúng không nếu như anh em đánh hai con thì cái lãi của nó thì sẽ cái vốn của nó sẽ chia đều ra và cái lãi nó không không còn bao nhiêu cả cho nên bên mình tập trung chủ yếu là bắt đường cầu bạch thủ và ba chân cho anh em à, nếu cho dù là ba chân nó không nổ với răng nữa nhưng mà anh em vẫn nổ bạch thủ là ngon rồi bởi vì là anh em đánh ba chân thì cái chi phí bỏ ra nó không quá cao đúng không nó không quá cao mà là cái vốn nó thu về cũng khá là lớn cho nên là chúng tôi tập trung chủ yếu là bắt cái đường cầu đó là đường cầu à, bạch thủ và đường cầu à, ba chân rồi dạ, ok rồi được chưa? Tiếp theo nhé thì à, ngoài bạn à, gia bảo ra thì có bạn à, Minh Phúc và hôm nay bạn cũng vào đường cầu của đài à, con tum này bạn này hôm nay vào đánh 800 điểm này biết phải nổ em đánh lớn nha em à, tự tin em vào 800 điểm anh đấy như vậy là bạn là Minh Phúc ngày nay vào 800 điểm với đường cầu đó là đường cầu của đài con tum nhá đây vẫn là bạch thủ 29 và vẫn là hai đường cầu ba chân đó là 529 và 629 đúng không ạ? Đây. Ngày 14 tháng 5 cho tất cả anh em. Mình chúc vào lúc 15 giờ 56 phút cho bạn Minh Phúc này. Đấy, như vậy là với 800 điểm lô tô của bạn Minh Phúc chúng ta cũng đã hoàn thành xuất sắc cho bạn ấy là con 29 đúng không anh em? Chúng ta cũng đã hoàn thành xuất sắc cho bạn ấy con 29 này. 29 và 3 chân lô đó là 529 cho tất cả anh em nhé. Đấy. Như vậy là 800 điểm của bạn Minh Phúc thì ngày hôm nay cũng rất là rực rỡ rồi đúng không ạ? 800 điểm là một con số khá là cao rồi khá là cao thật sự phải nói như vậy đây thì còn có một số anh em chơi thật sự là lớn này bạn phạm thanh hưng thì ngày hôm nay bạn ấy có bảo mình với mình là bạn đánh lên ba nghìn điểm rồi ngày đầu tiên là bạn vào bên mình là bạn đánh hai nghìn điểm hôm nay là bạn lên đến con số là ba nghìn rồi thì thực ra là cái cầu chúng ta nổ liên tục cho nên là là là là, là có vốn thì anh em có thể vào mạnh được thôi anh ơi chốt số cho anh nay anh chốt cho em đài khánh hòa anh nhé chốt cầu vip để em đánh lớn nha nay em lên ba nghìn điểm đây thì mình cũng khá là bất ngờ bởi vì là là bạn ấy vào ngày hôm nay thì vào quyết định vào 3.000 điểm thì mình khá là bất ngờ đấy nay đánh lên 3.000 điểm luôn hả chịu chơi đấy nhỉ thì bạn ấy bảo là vâng anh chốt số chuẩn thế không đánh lớn thì phí quá đấy thật sự là cái kết quả có những cái chuỗi ngày chúng ta ăn thông nó rất là rực rỡ rồi cho nên là anh em thật sự là có những cái lòng tin cho bên mình và mình đã chốt số cho anh em thì những đường cầu nó quá là tuyệt vời rồi ngày hôm nay thì à, đài khách với đài con tum thì đài khánh hòa thì mình có chốt thêm cho anh em đó là đường cầu cả đường cầu đầu đuôi nữa thì cái thực tế là cái đường cầu đầu đuôi thì à, mình mãi đến tầm 3 à, giờ 3 giờ hơn 3 giờ thì mình mới nghiên cứu ra được cái cầu đầu đuôi kép này đó là cầu đầu đuôi 2277 cho anh em đấy thực tế bên mình rất là ít bắt khi đường cầu ít bắt đường cầu kép lắm nhưng mà ngày hôm nay thì đường cầu 2277 nó đẹp quá cho nên mình quyết định bắt cho anh em tham khảo cặp đầu đuôi đó là 2277 thì à, chúng ta cũng đã thành công nhá, mình cũng đã thành công 77 đầu đuôi này mình chốt vào lúc 15 giờ 51 phút ngày 14 tháng 5 bạch thủ là bạch thủ 89 ba chân lô đó là 689 789 và đầu đuôi đó là 2277 cầu vít phải nổ cho anh em như vậy là bạn à, Phạm Thanh Hưng này 72277 chúng ta ăn 77 này 89 thì chúng ta cũng đã nổ 89 này ngày hôm nay Khánh Hòa thì có khá là nhiều con số hai nhảy anh em ạ ví dụ như là con 58 hai nhảy này hoặc là con 21 hai nhảy này mà ngày hôm nay thì bên mình à, không bắt được cái đường cầu hai nhảy này mới buồn chứ mình mà bắt được cái đường cầu hai nhảy này cho anh em thì quá là tuyệt vời rồi đúng không ạ quá là tuyệt vời rất là đáng tiếc 89 chúng ta đã nổ 89 thực tế thì à, mong thì mong vậy thôi còn bên mình cũng chỉ chủ yếu là bắt cho anh em mà nổ là cảm thấy vui lắm rồi một nhảy cũng là vui rồi chứ đừng có mong mong gì hai nhảy cả ngày nào may mắn lắm thì chúng ta nổ hai nhảy còn không thì chúng ta nổ một nhảy đó là cái niềm vui rồi cũng như là cái thành công của chúng ta rồi đúng không anh em Đấy, chúng ta không không không không hy vọng nhiều những cái đường cầu hai nhảy đâu bởi vì là là nó rất là khó mà có thì càng tốt đúng không có thì càng tốt như vậy là với đường cầu bạch thủ con 89 ba chân lô 689 và đầu đuôi 2277 cho đài Khánh Hòa anh em ngày hôm nay theo đài Khánh Hòa đâu đó gần 30 anh em chúng ta chiến thắng rực rỡ nhá thật sự rất là tuyệt vời ngày hôm nay tính tổng ra thì có đâu đó là về gần 40 anh em đấy phải gần 40 anh em à, tham gia số bên mình đấy rất là tuyệt vời đúng không như vậy là bạn Phạm Thanh Hưng với đường cầu 3.000 lô đấy 3.000 đánh lô ngoài ra thì chưa tính đến cái khoản đó là các bạn ăn đồ đuôi này các bạn ăn ba chân lô nữa thật sự là cái kết quả nó hết sức là tuyệt vời chả mấy chốc mà đánh sập chủ lô đúng không anh em đấy ngoài ra thì có bạn là <clears throat> Huy Hoàng này bạn Huy Hoàng cũng vào đường cầu của đài à, đài Khánh Hòa thì ngày hôm nay bạn đánh 1.000 điểm đây mình chốt vào lúc 15 giờ 52 phút ngày 14 tháng 5 này vẫn là bạch thủ 89 ba chân lưu 689 789 và đồ đuôi 2277 77 này 689 này này cũng rất là tuyệt vời Đấy, anh em mà ngày hôm nay chiến thắng bên mình thì nhớ là hãy ấn cho mình một like nhá và đăng ký lại kênh để nhận những cái đường cầu cũng như những con số để mình à, <clears throat> có cái niềm động lực cũng như là có những cái kinh nghiệm nhiều kinh nghiệm hơn nữa để chốt số cho tất cả anh em nhé <clears throat> ngày nay thì bạn à, Huy Hoàng một nghìn điểm chúng ta đã rực rỡ này đấy một nghìn điểm hôm qua đánh một nghìn điểm hôm nay tiếp tục một nghìn điểm mẹ mình hỏi hôm qua bạn đánh bao nhiêu thì hôm qua bạn bảo đánh một nghìn điểm thì mình có bảo hôm nay tiếp tục 1.000 điểm đi thì bạn quyết định vào một nghìn điểm Đấy, rất là tuyệt vời đúng không? Đây, bạn Trọng Khánh cũng vậy này. Bạn ấy không biết vào bao nhiêu đây. Đây không bảo vào bao nhiêu cả. Đấy, bạn này thì ngày hôm nay vẫn là đường cầu của đài Khánh Hòa. Đấy, vẫn là 89, vẫn là ba chân lô 689 và vẫn là đồ đôi 2277. Vào lúc 15 giờ 54 phút thì mình đã chốt cho anh em rồi này, đúng không ạ? 77 này, 689 này. Đấy. Rất là tuyệt vời đúng không anh em? Như vậy là một lần nữa xin được chúc mừng cho tất cả anh em, tất cả mọi người ngày hôm nay chúng ta đã có những cái chiến thắng hết sức là tuyệt vời và hết sức là tưng bừng cho anh em nhé. Còn ở trên đường cầu video ngày hôm nay thì mình đã chốt cho anh em những cái đường cầu của đài Khánh Hòa, Con Tum và Thừa Thiên Huế như sau. Khánh Hòa thì mình chốt cho anh em bạch thủ 28 và song thủ 4774 thì à, chúng ta đã không hoàn thành này, không hoàn thành nhé 28 và 4774 thì à, chúng ta đã không hoàn thành rồi. Còn đường cầu của đài Con Tum mình chốt cho anh em bạch thủ 46 và song thủ 3443 thì à, chúng ta đã hoàn thành đó là con 43 cho đài đó là đài con tum đúng không mình thành thành con 43 cho đài con tum đây này 43 chúng ta có 43 này được chưa đã nổ 43 cho đài con tum nhá còn đài thừa thiên huế thì mình chốt cho anh em cặp đó là 41 bạch thủ và song thủ 2662 thì à, chúng ta cũng đã hoàn thành đó là con 62 ở cặp song thủ nhé anh em nhá đây hoàn thành 62 này còn à, bao lô cho anh em mình chốt cho anh em con 63 thì nó lại về con à, 36 mất rồi rất là đáng tiếc đúng không rất là đáng tiếc chốt 63 lại về 36 rồi còn dàn đầu đuôi thì ngày hôm nay chúng ta đã không hoàn thành anh em ạ đã không hoàn thành Đấy, chỉ tiếc một chút là ngày hôm nay đài Khánh Hòa thì chúng ta chưa được rực rỡ và chưa được may mắn thôi và hy vọng rằng là chúng ta sẽ cố gắng gỡ lại cho tất cả anh em những cái đường cầu ở trên video được tốt hơn nhé anh em nhé <clears throat> ngày mai nhỉ ngày mai thì à xem nào như là ngày mai chúng ta có hai đài chúng ta có Phú Yên và chúng ta có Thừa Thiên Huế nhỉ Chắc là mình cũng xin phép được à, kiểm tra lại một chút, thống kê lại một chút cái kết quả của ba đài ngày hôm nay nữa nhỉ để chúng ta có thể là hiểu rõ hơn cái kết quả. Ngày hôm nay thì à, chỉ có một con lô tô duy nhất nổ ba đài anh em ạ. Một con lô tô duy nhất nổ ba đài đó là con 58. Đó. riêng đài Khánh Hòa nổ hai nhảy này, con Tum nổ một nhảy và đài Thừa Thiên Huế nổ một nhảy Đấy. Còn 58 duy nhất ngày hôm nay nổ cho ba đài. Đấy. Lô tô hai nhảy thì khá là nhiều chứ nhỉ 91 của Đại Thừa Thiên Huế này 18 của Đại Thừa Thiên Huế này 21 của Đại Thừa Thiên Huế này 45 của Đại Thừa Thiên Huế cũng là những con lô tô hay nhảy này Đại con tuông thì à, không có một chú lô tô nào hay nhảy cả Đại, đại con tuông thì à, tiết kiệm hơn còn đài à, Khánh Hòa thì có con đó là con 21 này 21 Khánh Hòa nổ hai nhảy con Thừa Thiên Huế cũng nổ hai nhảy anh em ạ ngoài ra có con 58 này đấy nhiều nhất ngày hôm nay lô tô nổ hai nháy ở đài thừa thiên huế thì có bốn chú lô tô đúng không anh em một chú lô tô nổ hai nháy Đấy, thì kết quả cũng rất là ổn rồi mình nghĩ là con tôm thì nó tỷ lệ nó đồng đều hơn một chút nhưng mà đài thừa thiên huế với cả đài khánh hòa thì nó nó nó khá là là là ảo thực tế như vậy đài huế thì nó tỷ lệ lô tô hai nhánh nó nhiều hơn cho nên là cái cái cái cái tỷ lệ mà chiến thắng cho những đầu số còn lại thì nó giảm đi thì giảm đi cho nên là tỷ lệ chiến thắng của anh em cũng sẽ giảm đi thôi nên là anh em ờ, phải hiểu rõ cái vấn đề đấy còn những cái đường cầu mình chốt ở trên video lại là những đường cầu tham khảo thôi có những ngày thì chúng ta chiến thắng rất là rực rỡ rồi nhưng mà có những ngày thì chúng ta đã không được hoàn thành được chưa ok và bước sang ngày mai nhé không phải để anh em phải chờ đợi lâu nữa thì ngày mai mình sẽ tham khảo cho tất cả anh em một cặp số cho đài phú yên này cặp song thủ lô tô cho đài phú yên nhé đấy phú yên thì à, mình sẽ bắt cho anh em một đường cầu bạch thủ và một đường cầu song thủ được cầu ờ, song thủ của Đài Phú Yên chúng ta ở vị trí đó là 21 nhân cho con 61 nhá. Vị trí chúng ta là vị trí 21 nhân 61 này. Đấy. Chúng ta sẽ bước vào vẽ cầu cho anh em tham khảo nhá. Đây. Chúng ta sẽ bắt đầu quay trở lại với ngày thứ hai đúng không ạ? Ngày 24 tháng 4. Chúng ta có cặp đó là 0550 đó là vị trí 21 nhân 61 đúng không ạ là cặp 05 và 50 kết quả kết quả trả thưởng cho ngày mùng 1 tháng 5 thì à, chúng ta có con 05 này 05 chúng ta thì nổ đó là giải đặc biệt rồi đúng không ạ nổ giải đặc biệt luôn cho anh em nhé chúng ta có 05 nổ giải đặc biệt này đấy được chưa ok và tiếp tục cái đường cầu này chúng ta có cặp đó là cặp 27 72 cặp này mình nghĩ ngày mai cũng khá là ổn cho anh em đây tiếp tục nhé chúng ta có cặp 27 và 72 đây thì à, kết quả trả thưởng cho ngày mùng 8 tháng 5 đúng không ạ ngày thứ hai thì à, cặp 2772 nổ cả cặp rồi đấy 72 này 27 này đấy cặp 2772 đã nổ cả cặp cho tất cả anh em nhé đấy gây chưa <clears throat> cặp này thì thực sự rất là ổn mình nghĩ rất là ổn và tỷ lệ chiến thắng cho ngày mai cặp này thì mình suy đoán cũng như là là nghiên cứu được thì cái tỷ lệ thắng nó cũng khá là cao cho nên là anh em trùng cầu kết cầu với cái cặp số này thì anh em có thể vào nhé Ok và để chốt số và tham khảo cho tất cả anh em chơi trong ngày mai tức là thứ hai ngày 15 tháng 5 nhé ngày 15 tháng 5 thì mình sẽ liên kết và chốt số tham khảo cho tất cả anh em đó là cặp 3773 theo cầu mà mình vừa mới nghiên cứu được đúng không ạ ngày 15 tháng 5 năm 2023 này đài chúng ta là đài Phú Yên nha anh em nhé cặp đó là cặp 3773 đây riêng cặp này nổ hai nhảy rồi cho nên là mình sẽ ưu tiên ưu tiên là anh em nên vào điều tay cả cặp cho mình đấy ưu tiên vào điều tay cả cặp cho mình 37 cặp này anh em vào đầu tay thì nó cái tỷ lệ chiến thắng của nó sẽ là tự tin hơn và an toàn hơn nhá tự tin và an toàn hơn cho tất cả anh em cặp ba bảy ngày mai thì rất là đẹp mà mình cũng đoán chắc là rất là nhiều bạn bắt cặp này và điều đó đồng nghĩa việc là rất là nhiều anh em à, trùng cầu với mình cặp 3773 đúng không 37 này 73 đó là song thủ à, xin lỗi anh em đây là đài thừa thiên huế rồi mình xuống đài phụ yên phụ yên mình đi biên giới 3773 này đấy bạch thủ lô tô thì à, mình sẽ gửi đến cho anh em một con duy nhất thôi bạch thủ mà mình sẽ bắt một con duy nhất thôi đó là con bạch thủ 24 à, nhá bạch thủ 24 này được chưa còn đại huế đại huế thì mình cũng sẽ tham khảo cho tất cả anh em à, một cặp số cũng như một đường cầu bạch thủ để cho anh em có thể lựa chọn ngày mai thì ờ, mình sẽ tập trung chủ yếu bắt đầu vé cho anh em đài Huế này ở Huế thì ngày hôm nay lô tô ra hai nhánh cũng khá là nhiều rồi cho nên là mình sẽ tập trung chủ yếu bắt cho anh em đài à, Huế bắt đầu nhỏ bắt đầu nhỏ cho anh em nhé mình sẽ bắt cho anh em cặp đó là cặp uh, 2332 2332 cho cặp song thủ lô tô nhé còn bạch thủ lô tô thì à, mình sẽ gửi đến cho anh em là con bạch thủ 36 đấy bạch thủ 36 và song thủ 2332 cho đài Thừa Thiên Huế cho ngày 15 tháng 5 nhé ba lô cho anh em hai đài trong ngày mai thì mình sẽ bắt cho anh em đó là cặp uh, cặp 3 4 à, lỗi anh em nhé cặp này ngày mai xấu là cặp uh, à, 24 và 42 được chưa 24 và 42 đấy là cặp uh, à, bao lô này ở nhà đầu đuôi thì mình sẽ bắt cho anh em cặp là không. 06 60 này 17 71 này 25 52 này 38 83 này và cặp cuối cùng đó là cặp à, 59 và 95 đấy đấy là những cái đường cầu mình tham khảo và chốt số cho tất cả anh em cho ngày 15 tháng 5 năm 2023 cho hai đài Thừa Thiên Huế và đài Phú Yên anh chị em cũng như là các bạn chú ý nhé những những cái đường cầu mình đã chốt cho anh em là những cái đường cầu tham khảo anh chị em cũng như các bạn trùng cầu kết cầu anh em có thể xuống tiền cho mình không trùng cầu không kết cầu chúng ta dừng mức tham khảo và dừng mức theo dõi thôi được chưa anh em không nên quá kỳ vọng vào những con số mình chốt ở trên video thì nó cũng sẽ khá là nguy hiểm và đặc biệt là nếu như mà anh em kết trùng cầu thì anh em có thể đánh nhưng mà đánh nhẹ vui chơi trả đá bia hơi cho mình nhé em không nên quê chơi to quất lớn với những con số ở trên video này và đặc biệt hơn nữa là anh em nếu mà loạn cầu bí số thua tha nợ nần không tự tin với những đường cầu ở trên à, video thì anh em có thể liên hệ trực tiếp qua đội ngũ Zalo bên mình. Đội ngũ Zalo mình sẽ tham vấn và gửi đến cho tất cả anh em những cái đường cầu kín có cái tỷ lệ thành công nổ cao nhất cho anh em để anh em có thể là về bờ được an toàn và đặc biệt là chúng ta sẽ hướng tới những cái dân thắng đúng không ạ? Chúng ta có vốn này, chúng ta hỗ trợ được gia đình những cái công việc, được chưa? Ok và cuối video thì à, anh em ai chưa ấn like thì hãy vui lòng ấn cho mình một lượt like và đặc biệt là hãy nhớ đăng ký lại kênh để nhận những cái đường cầu cũng như là những con số tốt nhất mà bên mình gửi đến cho tất cả anh em mỗi ngày nhé. Được chưa? Và xin chúc cho tất cả anh em thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thật nhiều những chiến thắng. Xin được chào và hẹn gặp lại tất cả anh em vào ngày mai.